Con cái chúng ta giỏi thật Nhà văn Aziz Nessin Bức thư thứ 15 Chúng tôi bước sang năm mới bình an Istanbul ngày 5 tháng 1 năm 1964 Geneva, tôi đã nhận được thư và thiệp mừng năm mới của bạn trước đây 2 ngày Cảm ơn bạn về những lời chúc tốt đẹp đến tôi và gia đình nhân dịp mùa xuân và năm mới Tết năm nay, gia đình chúng tôi đón năm mới và giao thừa ở nhà ông chú của ba tôi. Ông ấy có một cái nhà rất rộng rãi, ba mẹ tôi thích lắm nên năm nào cũng đến chung vui ở đó. Ngoài chúng tôi ra, còn mấy gia đình bà con khác nữa cũng đến cùng vui Tết. Tôi hay đi ngủ sớm nên không bao giờ thức được để đợi giao thừa. Hôm vừa qua, có lẽ tôi đã ngủ mất từ lúc 11 giờ đêm Tôi thiếp đi lúc đang nghe dở chương trình ca nhạc của đài phát thanh. Hôm sau, trong nhà tôi chẳng còn dấu vết gì của lễ mừng năm mới cả. Tất cả là diễn ra bình thường như những ngày khác trong tuần, trong tháng. Tôi phải nói ngay rằng, những chuyện xảy ra trong nhà bạn năm nay cũng đã từng diễn ra ở nhà tôi mấy năm trước. Vì vậy, đọc thư bạn tôi hiểu hết vì hình dung rất rõ cảnh tượng hôm mùng 1 Tết nhà bạn. Thậm chí, chuyện thường ngày ở nhà bạn cũng không lạ lắm đối với tôi đâu. Nếu có một hôm nào ba tôi phải tiêu một số tiền nhiều hơn bình thường, là y như rằng ở nhà mọi người đều sẽ cảm thấy ngay. Đôi khi buổi tối hôm trước, ba tôi phải đãi bạn bè ở nhà hàng chẳng hạn. Thế là ngày hôm sau, nếu thấy tôi uống không hết nước rót ra ly, lập tức bà là mắng tôi ngay. Mày rót nước vừa đủ uống thôi chứ, Đừng có lãng phí hoang tàn như vậy Mà nào có nhiều nhận gì cho cam Ở đấy chỉ còn lại độ hơn một đốt ngón tay nước Muốn khỏi bị mang tiếng là ăn hoang phá hoại Thì tốt nhất tôi phải mang ly nước uống vợ ấy Đi tưới vào các chậu cây hoa cảnh trong nhà Chứ mà đổ đi thì phải biết Chưa biết bài thuyết lý về đức tính tiết kiệm sẽ kéo dài đến bao giờ mới xong có lúc tự nhiên ông quát tôi bất thình lình làm tôi giật nảy mình Mày đừng có bóp nhiều thuốc đánh răng vào bàn chải như thế Đồ phá hại Thế là tôi biết chắc ba tôi đã phải tiêu một khoản tiền để đãi bạn bè đi ăn nhậu rồi Lại có lúc loay hoay mãi không mở được cái gói Tôi cáu quá định cắt bén cái dây buộc cho tiện Ba tôi nhìn thấy rồi la lên Này đừng có hoang phí thế con Hãy chịu khó mở nút cho đàng hoàng rồi giữ lấy gói và dây buộc để lần sau mà dùng. Phải tiết kiệm chứ con. Tôi nghĩ ngay rằng ba tôi đã phải chi một khoản tiền vô lý nào đó mà ông đang sót. Tính bà tôi rất hay khách khí, ông thích được ba bạn bè. Tôi đã được chứng kiến tận mắt rất nhiều lần. Bà tôi đi ăn nhậu ở một cửa hàng nào đó Thậm chí có khi chỉ một vài ly cà phê hay nước ngọt ông cũng muốn được trả tiền. Bao giờ ba tôi cũng đòi cho được cái quyền đó. Thôi mà anh để tôi, tôi trả tiền cho, đáng là bao mà. Tôi giận đấy. Thế nhưng sau khi đã được trả rồi, về nhà ba tôi lại cằn nhằn cả nhà. Tại sao các người lại vất giấy vụn hoang phí thế hả? gom lại một chỗ đi thế nào mà chả có lúc dùng đến để mà bán hoặc mồi bếp cũng được đấy đừng có hoang phí tiền của cứ thế suốt đấy bạn ạ à. nếu trong nhà bạn luôn luôn được nghe câu châm ngôn nhiều giọt nước tạo nên biển cả thì ở nhà tôi lúc nào ba mẹ tôi cũng nhắc hãy cất giữ cả những cọng rơm sẽ có lúc cần đến chúng khi không phải vung tay quá tráng trong việc ăn nhậu vô bổ với bạn bè thì bà tôi cũng rất phóng khoáng với lũ trẻ chúng tôi. Tết vừa qua, chúng tôi đã được ba mua cho khá nhiều quà đấy. Tôi được một bộ đồ vẽ với thuốc màu rất to và đẹp. Đến kỳ nghỉ đông tới đây, sẽ thỏa sức vẽ theo ý thích. Như vậy, gia đình tôi đã bước vào năm mới bình yên. Mong sao năm mới sẽ mang lại nhiều may mắn và hạnh phúc cho gia đình bạn. Chúc bạn học giỏi trong năm nay. Bạn thân, đọc mét. Bức thư thứ 16 Con bé cẩu thả Ankara ngày 8 tháng 1 năm 1964 Ahmed thân mến, trước tiên tôi xin báo cho bạn hay một tin vui của Hikmet bạn tôi nó bắt đầu đi học trở lại từ mấy hôm nay. Ba má Hermes đã giải hòa không còn giận nhau nữa. Vì thế tôi thấy nó có vẻ vui sướng lắm. Còn một tin nữa tôi muốn thông báo với bạn là tất cả những lá thư bạn gửi cho tôi đã được gom góp lại để ngăn nắp trong một cặp hồ sơ. Từ trước, các thư đó tôi để mỗi nơi mỗi cái, bây giờ đã được sắp xếp theo thứ tự ngày tháng rất nghiêm chỉnh. Thú thật, đó không phải là sáng kiến mà tôi nghĩ ra đâu Đó là người thân trong gia đình rèn rũa cho đấy Sự thể thế nào tôi sẽ kể cho bạn rõ Ở nhà mọi người hay la mắng tôi là cẩu thả bừa bãi Ba mẹ và chị tôi lúc nào cũng kêu tôi là Con bé luộn thượng làm đâu bỏ đấy Kể cũng lạ Mặc dù đã rất cố gắng sống sao cho trật tự ngăn nắp Nhưng hình như tôi vẫn không làm được mọi người vừa ý Sáng Chủ nhật vừa qua, khi làm bài tập toán, tôi phải tìm mãi mà không thấy cuốn vở đâu. Nhìn thấy tôi đi nhòm ngó hết các xó xỉnh, má tôi bắt đầu mắng tôi. Không biết tôi phải hầu cô đến bao giờ nữa đấy. Suốt ngày tìm thứ nọ thứ kia, mó đến cái gì là hư hỏng cái đó. Có lúc tôi đã tự hỏi, làm sao thế nhỉ? Tại sao tôi lại đoản vị đến thế không biết? và tôi cảm thấy rất buồn. Nhưng khi cả nhà xúm vào, ai cũng thi nhau mắng nhít tôi nào là con gái lộn thượng rồi sẽ trả ra gì, nào là bừa bãi như tôi chỉ có một vân vân thì tôi lại thấy thế nào ấy. Lúc đó trong tôi hình như có sự phản kháng làm tôi chán đi. Đến cả chị tôi cũng mắng tôi nữa mới điên ruột chứ. Duy nhất chỉ có men tin là lắng lặng đến cạnh tôi ra chiều thông cảm tức mình vì bị trách móc tới thấp, Tôi vội vã sắp xếp lại bàn học, sách vở, quần áo cho ngăn nắp. Trong khi thu dọn đồ đạc riêng, tôi tìm thấy một cây son môi, hai cái bưu ảnh gửi cho chị tôi và một đôi tất đàn ông. Tôi đem tất cả vào phòng khách giữa lúc mọi người vẫn đang chê trách tôi đủ điều. Tay sơ cao chiến lợi phẩm thu được, tôi hỏi hơi khiêu khích. Đói tất của ai đây? Con tìm thấy trong đống sách Ba tôi ngạc nhiên nhìn mẹ À thế mà tôi tìm mấy ngày nay không thấy Thế còn cây son của ai? Tôi mạnh dạn tấn công Mẹ tôi hơi có vẻ ngượng ngập ờ, Ở đâu ra thế mẹ tìm mãi Nó ở ngay trên bàn học của con giữa đống chì và tẩy chứ đâu Mẹ tôi bất chợt nhớ ra À Mấy hôm trước ừ, mẹ để quên ở đó Tôi sờ hai cái bưu ảnh về phía chị tôi Những cái này có phải của chị không? Chị tôi đỏ mặt tía tay Em lấy ở đâu ra thế? Chẳng biết ai kẹp giữa mấy cuốn sách tập đọc của em ấy Em chưa đọc trong đó viết gì đâu Sau khi hoàn trả những đồ vật đó Tôi nghĩ rằng sự việc thế là đã kết thúc êm đẹp Tôi ngồi vào bàn và tiếp tục làm bài tập toán. Thế nhưng, cứ như trò quỷ thuật, khi tôi cần cái bút chì xanh thì lại chẳng thấy đó đâu. Lại phải loay hoay tìm kiếm khắp nơi. Mẹ tôi không thể bỏ qua chuyện đó. Bây giờ con tìm gì? Con còn mất cái gì nữa thế? Mẹ có nhìn thấy chiếc bút chì xanh của con ở đâu không? Chả lẽ phải có người theo giữ sách vở bút mực của cô chắc Ba tôi nói xen vào Chà con bé này Bao giờ con mới hết lụm thượng Ba tôi khuyên nhủ Này con gái của ba Bà đã dặn bao nhiêu lần rồi Phải ngăn nắp con ạ à. Đồ vật cái nào phải để vào chỗ của nó Còn chẳng nghe lời ba gì cả Chị tôi không chịu thua kém Cũng ra vẻ người lớn dạy đời Thôi vào đây chị cho mượn tạm cây chị xanh mà dùng nhưng phải cẩn thận kẻo lại làm mất luôn cả của chị đấy Nói rồi chị chạy về phòng lấy cho tôi Một lúc sau không thấy chị quay trở lại Rồi có tiếng chị hỏi Ai lấy bút chì xanh của tôi thế? Có ai nhìn thấy hộp bút chì màu của con không? Bà nội thấy tôi có vẻ buồn chán Bèn kéo tôi vào lòng nhẹ nhàng an ủi Xong lời lẽ vẫn có phần trách móc cháu quý của bà ở tuổi cháu ngày xưa bà phải lo nhiều chuyện lắm bằng tuổi cháu bà đã phải lo lắng cho gia đình rồi ấy chứ thế mà bây giờ sống sung sướng cháu vẫn chưa giữ nổi mấy cây bút chì hay cuốn vở sao thế hả con đừng có bừa bãi lộn thộm mà hư người đấy cháu ạ à. mẹ tôi cằn nhằn vẻ không yên tâm Lạ thế cơ chứ Nhà này có ai cẩu thả bừa bãi đâu Không biết nó giống ai nữa Bị trách mắng la rầy nhiều quá đâm ra tôi cũng chai đi Tôi quá quen với những lời khuyên thường xuyên ấy Đến nỗi nói thật với bạn Tôi chẳng còn để ý nhiều đến những lời nói đó nữa Thành ra lại đúng như mẹ tôi nói Cứ như nước đổ đầu vịt Tuy nhiên tôi vẫn rất sợ ông nội mà không riêng gì tôi Hầu như cả nhà đều sợ ông Trước kia ông nội tôi là đại tá trong quân đội nay đã về hưu Ông rất nghiêm khắc Và có thể la mắng tất cả mọi người không trừ ai cả Mẹ tôi cũng sợ ông nội tôi lắm Ông thường nói với mọi người Điều kiện trước nhất để thành công trong cuộc đời là phải sống ngăn nắp, trật tự Tôi đã có lần viết cho bạn về thói quen của ông nội tôi, bạn còn nhớ chứ? Ông thường bắt người tiếp chuyện phải nhắc lại lời mình. Lúc này tôi đang bị ông truy cho phát mệt. Nào giấy nép, điều kiện đầu tiên để thành công trong cuộc đời là gì? Phải ngăn nắp ạ. À? Ừ, được. Mỗi đồ vật phải có chỗ của nó. Như vậy, mỗi đồ vật phải ở đâu? Thưa ông, ở chỗ của nó ạ à. hoàng hồ như thế để khi cần tìm ta sẽ thấy ngay vậy lúc cháu tìm thì thấy ngay ạ à. bà tôi kể rằng thói quen của ông nảy sinh trong quân đội khi các sĩ quan bắt binh lính nhắc lại cái mệnh lệnh được truyền đạt cho nhớ giữa lúc ông nội đang kiểm tra tôi tới tấp thì bà tôi nói chen vào như để chứng minh đúng như vậy Tôi thuộc lòng vị trí các đồ vật của mình Hằng năm nay cái nào ở nguyên chỗ của cái đó Tôi lúc nào cũng nhớ túi nào để khăn tay bật lửa Túi nào thì để ví hoặc số tay Vì thế tôi có thể nhắm mắt vẫn lấy được các thứ cần thiết Ông nội tôi rất vừa ý Đấy, phải như thế Như vậy rất tốt có lẽ cảm thấy nói chưa đủ mà phải để chúng tôi thấy một sự thật hùng hồn. Ba tôi liền đề nghị. Nào các con, chúng ta hãy chơi vui một lát nhé. Nói xong, ba tôi liền đứng lên và nhắm mắt lại. Các con xem nhé, bà không cần nhìn mà vẫn tìm được những đồ dùng cần thiết. Đây, bà sẽ lấy cho các con xem cái bật lửa ở túi áo vest bên trái Ba tôi thò tay tìm túi trái Trong khi mắt vẫn nhắm Ba tôi tìm Tìm mãi mà chẳng đưa cho chúng tôi xem Nhíu mày ngạc nhiên Ba tôi lẩm bẩm Lạ quá Sao thế nhỉ Tìm một lúc biết chắc không có rồi Ba tôi vội chuyển hướng Hay Bà sẽ tìm được cây bút máy Cũng bên túi trái cho các con xem mắt vẫn nhắm. Bà tôi lấy ra một vật dài dài và dơ lên cho chúng tôi xem. Nhưng đó không phải là cái bút mà là cái nhiệt kế. Đó, các con thấy chưa? Bà tìm có nhanh không? Khi mở mắt nhìn ra cái nhiệt kế trong tay, bà tôi sửng sốt, nhìn chúng tôi rồi gượng cười và nói À, à, bà nhớ ra rồi, Hôm trước men tin bị sốt, ba đã cập nhiệt cho nó xong vội đi làm. Thế là ba bỏ vào túi. Không sao, bây giờ các con sẽ thấy ba tìm được cuốn sổ tay trong túi bên phải. Lại nhắm mắt, ba tôi thò tay vào túi phải. Nhưng làm gì có cuốn sổ? Ba tôi lại ngạc nhiên và mở mắt ra. Mẹ tôi đến cuốn nguy cho ba. Hôm trước mình vừa đi sửa áo hay người ta khâu lộn túi trái sang phải và túi phải sang trái. Bà tôi muốn rút lui khỏi tình thế rất nan giải ấy, song có lẽ vẫn muốn vớt vát danh dự bằng cách tìm ra một đồ vật nào đó ở nguyên chỗ của nó, nên còn cố. Nhưng cuốn sổ ghi của tôi để ở túi ngực áo vest cơ mà, có nghĩa là ở đây này. Quyển sổ tay đã không thấy mà cái túi ba tôi chỉ cũng không có nốt. Có lẽ người ta cũng bỏ nó đi hôm sửa áo rồi. Ông nội tôi rất thích đùa cợt. Thấy thế cười hỏi Nào lũ quý con Các cháu thử đoán xem quyển sổ tay của ba ở đâu Trước khi chúng tôi kịp mở miệng Mẹ tôi đã nói À hôm trước đến khuy áo cho mình có khi tôi đã khâu cái túi ngực vào rồi cũng nên Bà tôi rất bối rối Lúc đó có lẽ ba tôi sẽ đổi bất cứ giá nào lấy một vật ở nguyên chỗ của nó trên người ba Bà tôi lục tung hết tất cả Thậm chí lộn ngược cả mấy cái túi ra Ông nội tôi vẫn đùa Không để ba yên <laughs> Này Cậu cả tìm gì thế Bị mất cái kim à Cười nhiều quá Ông tôi chảy cả nước mắt nước mũi rồi đâm ra ho sù sụ kéo dài. Không dứt được cơn ho, ông nội tôi ra hiệu lấy cho cái khăn tay. Các cháu lấy lấy cho ông cái khăn, cái khăn ở túi bên phải áo khoác ấy. Tôi chạy lại chỗ cái áo khoác đang treo trên mắt áo, nhưng làm gì có cái khăn tay nào. Ông ơi, không có khăn tay trong túi bên phải ông ạ? À? Cháu không nghe ông nói gì cơ à Ông bảo tìm túi áo bên trái cơ mà Túi áo bên trái cũng không có ạ à. Không thể như thế được Mang cái áo lại đây cho ông xem nào Bốn chục năm nay cái khăn tay nằm ở đó cơ mà Tôi mang cái áo khoác nặng nề lại cho ông Ông nội tôi lục lọi cả hai túi mà chẳng thấy cái khăn tay nào Ông tôi bèn nói như vậy chắc có lẽ có ai đã lấy khăn của ông rồi Lúc đó mẹ tôi len lén bỏ vào túi phải một cái khăn tay sạch Chợt sờ thấy nó, ông tôi vui hẳn lên Đây rồi, ông đã nói với các cháu là khăn tay của ông bao giờ cũng nằm trong túi phải cơ mà Tìm được khăn tay hỉ mũi rồi Sau khi ngừng cơn ho Ông tôi lại lục tìm cái gì đó trong túi Hộp thuốc lá của tôi đâu nhỉ? Ai lấy hộp thuốc của tôi rồi? Tìm cho tôi hộp thuốc lá, mau lên. Ông tôi ra lệnh. Sợ ông nội tôi cáo gắt, cả nhà đổ xô đi tìm cái hộp thuốc lá trong mọi xó xỉnh. Giữa lúc đó thì nhà lại có khách. Hai vợ chồng một ông bạn của ba tôi đến chơi. Thấy cả nhà bận rộn tìm kiếm hộp thuốc lá cho ông nội, họ cũng súng vào giúp. Ông tôi đã phát cáo thực sự vì mãi không ai tìm ra. Ông quát tháo ầm ĩ, mắng tất cả mọi người. Tìm nhanh cho tôi hộp thuốc, thật chả ra sao. Hộp thuốc lá mới vừa đây mà biến mất. Ông khách vội vàng chìa gói thuốc ra mời ông nội tôi hút một điếu, hy vọng ông nội bớt giận. À, mời bác dùng tạm thuốc lá của con. Ngay lập tức ông ta biết đã lỡ lời vì làm ông nội tôi càng giận dữ hơn. Tìm nhanh cho tôi học thuốc, không có người chết với tôi. Ông quát chúng tôi. Tự nhiên Mentin xuất hiện, tay cầm đôi găng tay phụ nữ hỏi cả nhà với vẻ mặt rất bình tĩnh. Đôi găng tay này là của ai? Mẹ tôi chạy đến cạnh nó. Con thấy ở đâu thế? Mẹ kiếm mãi không ra men tiên trả lời bình thản thử đi tìm hộp thuốc cho nội ngó vào sau cái tủ lạnh con thấy đôi găng này nằm dưới đất kể ra mà mua cho ông nội tôi một gói thuốc ngoài hiệu thì tiện và dễ dàng hơn rất nhiều nhưng ngặt vì cái hộp của ông nội tôi lại làm bằng kim loại có khắc chữ kỷ niệm thành ra chúng tôi không thể chơi trò đánh tráo được thế là cả nhà phải cố công đi tìm cho bằng được Hộp thuốc lá đâu chưa thấy mà chúng tôi đã tìm được bao nhiêu là vật dụng cả nhà tưởng đã mất từ lâu. Bỗng nhiên, bà khách vớ được một cái núm vặn máy thu thanh còn khá tốt nằm dưới ghế tràn kỹ, làm ba tôi mừng rỡ kêu lên. Ôi, thế mà tôi tìm cả tháng nay không thấy đấy. Sự mừng rỡ đó tỏ ra hơi sớm, vì ngay sau đấy ba tôi đã phải buồn. Cây bút máy đáng lẽ phải ở trong túi ba thì tôi lại tìm được trong ngăn tủ đựng chén đĩa. Mẹ tôi tìm ra con dao còn tốt nhà đang dùng, chả hiểu ai vô tình đổ vào một sọt rác cùng với đống vỏ khoai tây. Nhà tôi lúc đó rất nhộn, thỉnh thoảng lại có người kêu lên Của ai cái này? Của ai đây? Và người trả lời À, của tôi đấy, tìm ra đâu thế? Tự nhiên, ông nội tôi nhảy dựng lên như bị con xì đốt Trời ơi, đứa nào bó hộp thuốc lá dưới chỗ ngồi của ông thế này? Ông tôi hỏi giọng vẫn có vẻ bực bội. Thì ra ông tôi ngồi ngay lên trên hộp thuốc, báo hại chúng tôi tìm cả tiếng đồng hồ. Cả nhà phát điên phát khùng lên vì nó. Thế mà nó lại chẳng mất đi đâu cả. Mọi người nín lặng một lúc lâu không ai nói một lời. Như vậy đấy bạn ạ. À. Bực mình từ hôm đó, tôi quyết dọn dẹp sắp xếp thật ngăn nắp lại phòng riêng của mình. Kể ra hồi trước cũng có hơi bề bộn thật. Tôi không muốn bị la mắng là đứa con gái cẩu thả luộm thường Nhân dịp đó tôi đã sắp xếp lại đống thư từ của bạn trước đây, bỏ vương mỗi nơi một cái. Tôi để chúng trong một cái cặp giấy theo thứ tự ngày tháng bạn gửi để tiện dùng khi cần đến. Chủ yếu là thư của bạn thôi, Demi, Yasha và Mina thỉnh thoảng mới gửi cho tôi một cái bưu ảnh hoặc một lá thư ngắn. Tôi thường trả lời chúng ngay khi nhận được. Bạn nhớ viết thường xuyên cho tôi nhé. Chúc bạn học giỏi. Janet Hương Nghị xin mời các bạn cùng đón nghe những bức thư tiếp theo của Janet và Ahmed ở các video kế tiếp. Các bạn nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh cho Vương Nghị nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.